Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang Đã thương nhau mình sắc son một lòng dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai khi đó bên nhau ta xây biết bao mộng vàng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông gần tàn giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già thôi nhé anh ơi nay ta đã xa lạ rồi ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau bước chân đi là dứt duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen vài lần đau cay thôi coi như mình đã già thôi nhé anh ơi nay ta đã xa lạ rồi ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau bước chân đi là dứt duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen tình hơn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 gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quên nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen